em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở biên hòa em đang làm việc ở khu vực biên hòa và các tỉnh lân cận của thành phố hồ chí minh à. quán cà phê của mình ở đâu ạ à, ngay chỗ gần ngã tư võ thị sáu em nghề nghiệp chính của em là y sĩ chuyên bó bột lên. nắng chỉnh xương và tiểu phẫu nó gần thì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện sắp tới em sẽ đi học thêm à. à. rồi giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học là bác sĩ không dạ. quán cà phê em tên gì st st hả em tên gì dạ em tên sĩ sĩ hả bạn này tên gì dạ em tên thanh ạ à. sĩ thanh là st trời ơi sao hợp vậy quán cà phê rồi. Dạ. giao cho em thanh luôn đó thanh mời nhà trai mời đi em trai rồi xin mời nhà gái để đây đi để đồ đó à, rồi ngồi đi dạ mời em trai giới thiệu về mình dạ chào anh quyền linh và dạ. chị hồng vân chào cưng chào các quý vị khán giả Em tên Phạm Trung Sĩ, năm nay 35 tuổi Em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa Quê em ở đó luôn hả? Dạ ừ. Đó, Dũng Sĩ 35 tuổi Làm chủ quán cà phê Biên Hòa Tại thành phố Biên Hòa Rồi, mình giới thiệu đi cưng Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú à, anh Việt Linh Xin chào à, anh Minh Cảnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay À, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị à, điện công nghiệp. Hiện tại thì à, em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ Biên đúng rồi. Biên Hòa luôn. Hỏi đi, hỏi à, đi. À, dạ em sẽ đi về thường hỏi xuyên. Hỏi gần không quán cà phê mình dạ. mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. À Long Bình Tân dạ. là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? À? À, ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em ngã tư võ thị ngay sáu đối đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh à dạ rồi em em có biết chỗ đây đấy thiệu quán luôn dạ cà phê st không biết là quán của mình à, nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ à nước uống thì ừ, đặc biệt là khách quen không à em à vô tại bán à, mục tiêu bán cho văn phòng nếu mà em không uống được cà phê thì à, em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ dạ có anh anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng thêm à dạ Trúc sẽ mời ha dạ Trúc sẽ mời bạn gái à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, sĩ điểm mạnh của em là biết nấu ăn nấu ăn thật thà nói chung là trung tình điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí ừ, không là làm làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên à, em sẽ hay quên liền không sao mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé à, dạ à, điểm mạnh của em là rất là uh, thân thiện hòa đồng mọi người hay kêu là em ờ, có thể là hơi ờ, hóm hịch một tí xíu hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ rồi em ờ, có bao nhiêu mối tình rồi À, thực ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm Lý do sao chia tay À, thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 vào năm 11 Có rất là nhiều biến cố xảy ra Nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái uh, bước ngoặt mới đó là kết hôn hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào ừ. và em thì em muốn là sẽ có một cái uh, tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn để có thể hai bên uh, gia đình biết nhau và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc uh, kiếm tiền rồi sau đó là sẽ kết hôn nhưng mà anh ấy thì ờ, anh ấy lại không muốn như vậy nói chung là tụi em bất đồng quan điểm dạ, về hôn nhân thế dạ, là đúng. chia tay dạ đúng rồi rồi từ đây từ hồi đó đây là mấy năm rồi ờ dạ tính ra từ đấy đến đây bây giờ là cũng đã 7 năm rồi dạ. đường tình duyên thế nào đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học lúc năm học cấp 3 trường ngô quyền á ừ. nhưng mà chỉ yêu thầm thôi người ta không thích mình tới giờ luôn không nói luôn dạ không ta lấy chồng mất tiêu rồi ta lấy chồng rồi hết nói luôn hả mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo à. thì ở nhà ba mẹ thờ phật còn mối tình nào nữa không còn mối tình yêu mà chắc cũng thoáng qua thôi nghĩa là khoảng hai mối tình rưỡi á <laughs> chào em dạ chào chị ừ. à. rồi bây giờ cứ mong muốn cái người yêu của mình như thế nào thành thật với mình là được nhà em á ba em thì thương binh chấn thương sọ não ừ. anh hai thì bị ờ, tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu mười mấy năm rồi wow. tại vì nhiều người mà người ta tới người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á nó sẽ bị ờ, khó chịu ờ. khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người là bực dọc hay chửi còn thấy ông anh của em á thì chấn thương sọ não người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới ồ tức là nhà em là có mấy anh em dạ có hai anh em rồi ba thì uh, bây giờ là vẫn ờ, dạ thương binh ờ, thương binh còn mẹ dạ mẹ em thì đang à, ngồi ở dưới ạ dạ dạ rồi rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ em thì không thích người phụ nữ ờ, nhiều chuyện có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi sợ điều gì nữa không hay ghen hay bực dọc em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không dạ em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp xinh xắn là được rồi ha dạ. Nhà dễ lắm có nhiều mà... chuyện không dạ không ừ. <laughs> cũng không thích uh, tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép ừ. dạ rồi có ghen không dạ thì cái này cũng phải tùy trường hợp ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen còn không thì thôi nhà trai chào nhà gái dạ xin chào anh linh bên uh, bên đó bạn có tâm sự về cái uh, Ờ, ba với lại anh anh của bạn á thì yeah. Dạ. cưng có e ngại chuyện đó không mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ ừ. tại vì ừ. em cũng đã trải qua tai nạn cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết em dạ đúng rồi bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần à, những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc quan tâm có những người sẽ tinh ý một tí tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra à, mà nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ mạnh mẽ nhưng lúc có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu dạ. ha em trai không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp mình đi bán cà phê mình có muốn mở dạ thêm nhiều nữa không nghề nghiệp chính của em là y sĩ em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y em làm y sĩ luôn dạ. hả cấp cứu y sĩ rồi lên dược sĩ hả dạ không y sĩ rồi lên bác sĩ bác sĩ luôn hả dạ à, tại vì em mình ờ, học cao, chuyên bó bột nắng chỉnh xương và tiểu phẫu nối gân luôn ồ vậy đó hả vậy sao mình học tiếp để lên bác sĩ dạ tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện sắp tới em sẽ đi học thêm à. à tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng rồi được rồi giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học là bác sĩ xong quán cà phê em tên gì st st hả em tên gì dạ em tên sĩ sĩ hả bạn này tên gì dạ em tên thanh ạ à. sĩ thanh là st trời ơi sao hợp vậy tự nhiên vô bên kia cô thanh luôn quán cà phê Rồi. giao cho em thanh luôn đó thanh anh ơi ờ. trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh <laughs> dạ. à, vậy à. dạ đa số là từ các gì là đều, lý ha. Ờ, một, một là làm trạm xá hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà mở rau cái gì vậy chưa hỏi người thân mà ủa chưa hả trời ông nôn nao quá à, nôn đi quá ngồi ơi thấy hợp quá hợp à. muốn giao luôn quá hợp phê luôn á hôm nay là biết mẹ của bên à, bạn trai có mặt ở đây nè bây giờ mời à, ý kiến của mẹ trước đi vui quá à, xin chào à, bạn hồng vân xin chào Quỳnh linh à, chào nhà à, xin chào quý vị khán giả à, cháu gái ngồi trên hẹn hò Dạ, con chào cô à, Hôm nay đến đây à, thì à, thấy cháu gái này cũng dễ thương Cái, à, Thấy cũng xinh xắn, cũng bản lĩnh Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ ăn đồng ý thôi Rồi, cảm ơn nhà trai Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ Ờ, rồi xin mời đại diện nhà gái đấy ạ Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và ch em chào bên nhà trai ạ. À. à, em Thanh của em á thì à, cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn à, anh trai bên đây thì à, em thấy là anh cũng hiền nè và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu dạ xin hết ạ dạ. cảm ơn chúng ta gặp mặt nha dạ. sĩ thanh st mở rào bắt đầu đi dũng sĩ chào em em có món quà dạ em cảm ơn anh ạ à. dạ em cũng có món quà gửi tặng anh ạ à. coi chừng nó bị lật á dạ em xin phép dạ sô cô la ạ dạ. cảm ơn anh em sao anh biết em là rất thích sô cô la ạ không biết anh xuống đây là cuốn sách uh, cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy uh, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi uh, rất là nhiều cảm xúc thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình dạ em dạ, cảm ơn à, và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt à, thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1 thì à, biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm cái món quà này tặng cho anh à, mong là em. cô với lại uh, chú sẽ thành đôi ồ là sao món quà là cái gì dạ là một bông hoa làm bằng handmade ạ à. dạ rồi em gái đứng nè coi pha đó thấy y sĩ nhiều nghề không Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi Trời ơi Pha là tới luôn đó Wow, dễ thương chưa Ê, mời dạ, em Dạ, uống thử liền Cảm ơn anh Thấy rồi nó mời nhau phát thèm đó <laughs> Uống dạ, đi cơ xin phép Ây, kêu anh hai ly nước mía thôi ừ, Một điều rất là đặc biệt là đúng cái vị em thích Cảm ơn anh Rất là ngọt và cũng có vị chua chua ừ cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi à. anh cũng tay ngang nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh à. thì không biết là sau này em có cơ hội được à, học nghề không ạ nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ dạ à, thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ đúng rồi. À. kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi à thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái có công chứ. việc đó tại vì theo tình hình bây giờ kinh doanh nó cũng không thuận lợi ừ. anh cũng đang có đi học à, lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ à? dạ đúng vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào ngay trực ngay nghỉ còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á à, thì thì mình sẽ có những cái phương án xử lý thì như thế nhờ nào? nhờ đồng nghiệp ta coi mình chạy về được ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào anh thì thời gian rảnh hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều ừ. tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi còn ông thì mình buổi tối thì anh không làm buổi tối không bán à buổi tối không bán ừ, buổi tối rất rảnh rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em em nắm tay bạn gái à, nói điều gì đó à, nhìn vào mắt đi nãy giờ cảm nhận em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn hát tặng bài đi dạ vậy chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ em đã đi hết một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi do em có hay là người có anh ơi muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi <laughs> em cũng nên em vừa mất rồi các bạn về vị trí đi hết giờ rồi ha để tao mình nút bấm và đưa ra quyết định rồi tôi đếm luôn nha một kìa cưng bên đây bên đây cưng đó vòng qua đây nè bé không để cái tay cho nó đây sao nè sao hai vậy? đứa được khổ dữ vậy trời đi dạo sao khổ, khổ vậy dữ vậy trời rồi một hai ba cho tôi thấy khổ vất vả chứ vất vả quá đi được rồi ok như vậy là quá tuyệt vời hãy nắm tay nhau đi đó bây giờ chính thức chúng ta xin phép uh, gia đình hai bên nè à. thôi bây giờ hung đi gò má